nó có một cái câu nói của tây phương rất là nổi tiếng mà tôi nhắc hoài nhưng mà có thể nhiều người quên đó là uh, cái vấn đề lớn nhất của chúng ta là chính là mình không biết vấn đề mình nằm đâu tôi cho rằng đó là câu quan trọng và cái câu đó nếu mà diễn dịch theo Phật pháp đó, thì câu đó rất là đặc dụng à, dầu cho một cái người xuất gia hay là một người tu sĩ à, một người tu hành tà tà hay là một hành giả à, là tinh tấn nghiêm mật thì cũng nên lấy câu đó làm cái phương châm sống phương châm hành động tức là vấn đề của chúng ta nó nằm ở chỗ là mình không biết vấn đề mình nằm đâu chúng ta có rất nhiều cách nói về cuộc đời này có rất là nhiều kết nối kết nối của một nhà khoa học kết nối của một nhà đạo học kết nối của phật giáo kết nối của một ờ, linh mục cơ đốc trong bài giảng trưa nay tôi muốn mượn một kết nối một trong vô số kết nối của phật giáo để định nghĩa về cuộc sống đó là một dòng chảy đó là một dòng chảy kết nối này không có gì mới mẻ đâu tất cả người phật tử đều biết câu này tất cả chỉ là một dòng chảy dòng chảy đó nó được tiếp nối bởi nhiều cái điều kiện ừ, tâm sinh lý bởi những cái tương tác xã hội bên ngoài ta và những vấn đề bên trong ta trước hết nói về dòng chảy sinh học cái cơ thể của mình một cách cụ thể nhất mà nói thì hết cái tư thế sinh hoạt này nó kết nối cái tư thế sinh hoạt khác cứ nằm hồi chán ngồi ngồi đi đi để đứng đứng nằm nằm rồi ngồi đó là tư thế sinh hoạt rồi thì ăn uống rồi thì tắm rửa vệ sinh à, đó là bên ngoài còn bên trong thì cơ thể nó từ cái tình trạng này nó chuyển sang cái tình trạng khác cái tình trạng này nó tiếp nối tình trạng khác ừ, nó cũng dùng chảy rồi về đời sống tâm lý lúc thiện lúc ác lúc tốt lúc xấu lúc buồn lúc vui đó là một dòng chảy mà vì chúng ta không có trách nhiệm cho nên chúng ta không có cái cơ hội để quan sát cái bản chất ừ, của sự hiện hữu mà mình đang có mặt trong đó chính mình là nó chính mình là dòng chảy đó và cái vấn đề mà tôi muốn nói đến trong cái bài giảng trưa nay chỉ một chữ thôi reparation một sự chuẩn bị à, đời sống của chúng ta đó, nó chỉ là một cái quá trình của một cái chữ chuẩn bị thôi cái, cái cái nội dung này tôi có nói đến trong cái bài giảng internship cho Minh Đức mà ở đây tôi nói cho nó nhẹ hơn tôi không đá động những vấn đề giáo lý đầu đời sống chúng ta chỉ là sự chuẩn bị chuẩn bị nó là một dòng chảy và chính vì nó lộng dòng chảy cho nên từng giây phút nó là cái chuẩn bị là những chuẩn bị là những chuẩn bị chúng ta ăn cái gì trưa nay chúng ta ăn cái gì sáng nay chúng ta điểm tâm món gì và có điểm tâm hay không có điểm tâm hay không nó cũng là một thứ chuẩn bị nhớ nha cái này cái gì rất quan trọng chúng ta cứ tưởng chúng ta nghe đến cái chữ chuẩn bị chúng ta tưởng là mình phải làm cái gì đó không hiểu như vậy nghèo lắm có làm cái gì đó có ăn cái gì đó nói chung là có làm cái gì đó, đó một, một cách chuẩn bị mà buông xuôi không làm gì nó cũng là một cách chuẩn bị tinh thần Phật pháp nó nằm chỗ đó nó sâu lại sâu chỗ đó ừ. mình ăn ở gian ác hai người hại mình đó là một kiểu chuẩn bị mình sống thiện sống lành đó là một cách chuẩn bị mà cứ ăn rồi là cứ nằm đo giường nằm đo giường có nghĩa là ăn rồi cái leo lên võng đọc báo ngậm cái tâm rồi leo qua giường nằm giấc rồi cái lết qua giọng rồi bây giờ giọng xong rồi leo qua giường cả ngày mình làm gì hết không có làm gì giúp đời cũng không có làm gì hại người đó cũng là một cách chuẩn bị nhớ nha đó cũng là cách chuẩn bị chuẩn bị cho cái gì về tâm lý chúng ta chuẩn bị cho cái thứ phiền não gọi là hôn thủy lười biếng tiêu cực hướng hạ à, thay vì hướng thượng còn về mặt sinh học cái kiểu sống mà thiếu hoạt động ấy cái kiểu sống mà thiếu hoạt động ấy. nó là một thứ chuẩn bị nó là một thứ chuẩn bị cách đây mấy năm tôi có dịp thăm bệnh một người quen hai chân của người này teo tóc mà vì trước đó cũng có biết rõ về nhau. cho đến khi tôi đến thăm tôi có hỏi tôi nói rõ luôn đó là một vị trưởng lão tôi có hỏi là ừ, cái chân bị như thế nào mà mà là đi không được thì vị này trả lời đó là thật ra chân bị hết và tại vì cứ một phần thì thấy mệt mỏi một phần thì cũng lười cứ nằm riết đó một cái ngày là mỗi lần đi nó rất là khó khăn và đến lúc tôi gặp vị này đó thì vị này không còn đi được nữa à, mà ừ, cơ sự cơ sự nó nguồn cơn nó đi ra từ một chuyện rất là đơn giản vị này không có bị stroke không có bị bại liệt không có bị đứt gần máu bị gì hết chỉ vì vị này thích nằm nhà thích tăng trợ thích lăn và trở lại với việc dạ, cái kiểu buông xuôi đó cũng là kiểu chuẩn bị nha ừ, đời sống mình như vậy thì mình có làm cái gì đó thiện hay ác nó cũng là một kiểu chuẩn bị cho đời sau kiếp khác đã đành rồi mà cái đời sống thiện ác của mình nó lại là những chuẩn bị cho ngay cái đời này thưa quý vị dù đó là những sinh hoạt rất là bình thường như hồi nãy tôi nói cái thích nằm đây thích nằm cũng là một kiểu chuẩn bị thích chạy bộ thích thể thao thích vận động đó cũng là cũng một kiểu chuẩn bị ăn uống kim kiên khem khắc khổ cũng là một kiểu chuẩn bị ăn uống mà coi như dồi dào phong phú dư chất cũng là một kiểu chuẩn bị ừ. sống một đời sống mà coi như đầy dẫy phiền não nặng nề với những tham sân thì đó cũng là một kiểu chuẩn bị ừ. tôi nói lại sáng nay quý vị có ăn điểm tâm hay không ăn cái gì nhiều hay ít ăn như thế nào có cái vụ như thế nào nữa nha có cái như thế nào nữa. À, lúc bụng đói mình nên tránh ăn cái gì mình tránh ăn cái gì có hẹp và có ăn điểm tâm hay không có nhiều người tôi biết họ không có thói quen điểm tâm sáng giờ họ chỉ cần ly cà phê là xong ừ. rồi có người thì sáng họ phải có cái gì đó ăn cho đầy bụng để bù vào mấy mấy tiếng đồng hồ trong đêm bụng trống nha trong câu chuyện chuẩn bị rồi cơm trưa cũng vậy rồi những cái lần ăn vặt trong ngày cũng vậy một ngày chúng ta nạp vào bao nhiêu thực phẩm đó là một kiểu chuẩn bị cho cái sức khỏe ngày sau có điều là cái chuẩn bị đó là tốt hay xấu thì cái chuyện đó tự tự quý vị biết hoặc là đi hỏi bác sĩ hỏi mấy cái chuyên gia dinh dưỡng nha ở đây tôi chỉ gợi ý vậy quý ta đó là ăn nãy giờ tôi cứ nói lòng vòng tôi lựa cái chuyện gì mà dễ dễ hiểu nhất rồi thì cái đời sống tâm lý của mình trong một ngày mà quý vị nghĩ nhiều về cái gì nhất cái người nào mà quý vị thường tiếp xúc nhất trong đầu quý vị thường có đề tài nào nhiều nhất quý vị nặng lòng với cái gì nhiều nhất thì đó chính là một cái chuẩn bị Đấy. Ừ. quý vị muốn có một cái cơ thể khỏe mạnh thì quý vị phải có một cái cái cái gọi là kiểu ăn uống sinh hoạt như thế nào à, còn nếu quý vị không mang cái sức khỏe không mang tới tuổi thọ thì quý vị thoải mái tôi không ý kiến nha về đời sống tinh thần cũng vậy có rất là nhiều người à, tự nhận mình là phật tử nhưng mà cái kiểu sống của họ đó cái kiểu mà tiếp cận Phật pháp của họ được cứ làm cho tôi e ngại e ngại là sao thí dụ đối với họ cái cái chuyện mà nhận thức giáo lý nó không quan trọng họ thích chọn lấy một cái đường lối hành trì nào đó mà họ thấy thích ở đây tôi tuyệt đối không có bài xích hay lại không có tuyên truyền một cái đường lối nào hết nhớ nhà không bài xích cũng không tuyên truyền tôi chỉ nói toàn là chỉ nghĩ thôi thì tôi thấy họ là phật tử họ đi chùa họ lạy phật họ cũng cũng dường họ cũng dễ thương đối với tăng đi lịch sự phải phép đối với với mọi người nhưng có một điều tôi mỗi lần nhìn họ tôi cứ e ngại lại không biết còn cái kiểu mà, mà tiếp cận Phật pháp như thế này 5 năm nữa 10 năm nữa họ có được cái thành tựu cái sở chứng sở đắc gì ở trong Phật pháp hay là cứ tiện thì chạy chùa cúng ba mớ thắp ừ, ba cái hương ờ, rồi cứ quay trở về đời dạ. ừ, ngày dài tháng rộng trong đầu chỉ tục sự thôi thì cái kiểu đó cái kiểu đó thì 5 năm 10 năm 20 năm nữa thì so với người không biết Phật pháp thì họ chỉ nhỉnh thành chút xíu thôi ừ. mà cái mà tôi ngại đó là cái ngày mà họ bị bị suy kiệt dạ gầy yếu tận cùng mà mời tăng ni đến tụng thì tụng cái gì nha bởi vì họ có một cái chuẩn bị quá tệ cho cái tương lai của mình chưa hết còn nhiều chuyện nữa tại sao hôm nay tôi lựa đề tài chuẩn bị bởi vì uh, ngay lúc này uh, tuy không có bay được ừ, nhưng mà tin tức về uh, cái tiến độ xây dựng ở Calama chúng tôi vẫn uh, là theo dõi liên tục ừ, theo dõi liên tục và cái công trình Kalama, cái lý tưởng mục đích của Kalama trong mấy ngày nay ám ảnh thôi cho nên tôi mới chọn đề tài này có hôm mấy hôm nay có mấy người có mấy bà con ở bên ờ, Mỹ Canada và Âu Châu họ cũng hỏi chúng tôi rồi chứ ngoài những cái khóa tu ngắn ngày à, thí dụ như hai tuần ba tuần thì Kalama có để cho hành giả ở đó dài hạn không thì chúng tôi nói đương nhiên ừ, đương nhiên và dĩ nhiên đương nhiên nhưng mà có cái dĩ nhiên nữa là phải là hành giả chứ cái đó không phải là cái chỗ để dưỡng già dưỡng bệnh không phải là cái cái resort để mà quý vị uh, relax thư giãn không phải mà đó là chỗ dành cho hành giả và đương nhiên là để về đó chúng ta phải có những chuẩn bị ví dụ chuyện nhà và chuyện của mình chuyện mình là sao quý vị phải có sức khỏe nha quý vị phải có sức khỏe ở đó tôi báo trước y tế miếng điện rất tệ tệ lắm y tế miếng tệ điện tệ lắm cho nên mỗi lần mình đi như vậy tôi, tôi đề nghị bà con đi khám bệnh trước cho bệnh tổng quát để tránh bị trục trặc dọc đường nên đang giữa Ờ, khóa tu và đang trong cái thời gian ở tại đó mà quý vị phải cần tới bác sĩ thì nó rất là không nên nha bản thân chúng tôi cũng vậy tức là mỗi lần về đó mà mỗi chuyến đi như vậy chúng tôi phải đi bác sĩ trước à, mà trước đây chúng tôi về chỉ có 3 tuần tháng nhưng mà bây giờ thì khác bây giờ chúng tôi về vài tháng thì bắt buộc chúng tôi phải chuẩn bị chuẩn bị cái gì đi bác sĩ khám bệnh tổng quát biết đại khái về mình nha biết đại khái về mình và nếu quả thật mình đang à, trong cái thời kỳ mà cần uống thuốc thì mình cũng nên chuẩn bị rất là cần thiết à, cần thiết à, ngoài cái thuốc cho cái, cái, cái, cái chiến bệnh mạng tính của mình ấy, thì mình cũng nên có một vài thứ thuốc à, mình gọi là phòng thân cấp cứu à, để ngừa những tình huống bất chắc không có nhiều đâu quý vị không có nhiều vài ba loại cứ loại chuyện hợp nhỏ nhỏ vậy đó à, tôi không lạc đề đâu tôi đang nói đến chuyện chuẩn bị thôi tôi nhớ tôi đã từng nói câu này cái tinh thần rốt ráo của Phật pháp đó chính là sự buông bỏ buông bỏ buông bỏ cái gì có ba cái buông bỏ đó là uh, bỏ cái ác về với cái thiện thứ hai là bỏ cái riêng về với cái chung bỏ với bỏ cái riêng là sao bỏ cái riêng gặp có hai bỏ cái riêng thứ nhất là bỏ, bỏ cái riêng ở mình có nghĩa là mình nghĩ về mình nhiều quá thì, thì không tốt chỉ cắm đầu tu tập chứ còn cứ nghĩ nhiều về mình quá tôi sẽ thế này tôi sẽ thế kia cái cái riêng thứ hai đó là cái riêng về cái đối tượng à, mình tôn thờ khi cắm đầu theo đuổi một sư phụ một truyền truyền thống một trường phái mà quên mất rằng Phật pháp vốn bao la không có biên giới không có bờ mé không có giới tuyết theo Phật này chứ không phải theo tổ sư sư phụ không phải theo cái truyền, truyền thống trường phái nữa hết cái gì đúng với kinh Phật thì thôi nha vậy là như vậy trường hợp đó là bỏ cái riêng đó thứ nhất là bỏ ác về thiện thứ hai bỏ riêng về chung và cái thứ ba là bỏ cái thấp về cái cao bỏ cái cũ về với cái mới có nghĩa là bỏ bỏ được chính mình ngày hôm qua ừ, nhớ vậy à, bỏ được chính mình ngày hôm qua thì đó gọi là cái bỏ thứ ba tại sao tôi nhắc tới câu này là bởi vì tôi muốn nói rằng trong cái chuẩn bị đó trong cái chuẩn cái chỉ chuẩn bị mà tôi nói nãy giờ đó. nếu mà tự xét thấy mình không giỏi trong cái chuyện buông bỏ thì ngay bây giờ hãy lập tức tức thì tức khắc hạn chế sở hữu những thứ khó bỏ ngay ngay bây giờ phải hạn chế sở hữu những thứ khó bỏ chính mình phải thấy cái đó chính mình phải thấy cái nhược của mình nha cái nhược chính mình phải hạn chế sở hữu những thứ khó bỏ thì mai này khi cần ấy, thì bà con mới có thể phủi tay vũ áo mà đi một cách nhẹ nhàng nha ví ừ. dụ như bà con muốn có một cái tuổi già ừ, nhẹ nhàng thanh thản thì bà con phải tính toán trước ngay bây giờ mình sẽ là sao mình làm gì với con cháu chứ tôi rất là e ngại khi thấy một số phật tử và một số độc hơi đông đến tuổi này mà còn lẫn quẩn với đám cháu nội cháu ngoại tôi biết tôi nói cái này nhiều bà con rất là bất bình bất bình là cháu nội tôi tôi lo mắc gì thì bất gì à, ông phải đem ra ông nói nhưng mà hãy nói đến chuyện tu tập rốt ráo thì mình phải đem chuyện đó mình nói nha đến tuổi này mà cái lòng chưa có, có dứt được những cái gánh nặng tình cảm dây dưa thì khó lắm tôi không nói quý vị bỏ mặt con cháu không lo tôi không nói như vậy nhưng mà phải chuẩn bị là có một ngày à, tụi nó lớn lên nó bỏ mình nó đi chỉ vì có một ngày mình nằm yên một chỗ mình không có lo mình không yêu thương tụi nó như là bây giờ chuẩn bị có một ngày mà mình không còn cơ hội ở gần tụi nó nữa chuẩn bị có một ngày mà tụi nó trở mặt nó lạnh ngắt với mình nó không có thương mình nữa như là mình trồng lại nhớ nha cái đó là chỉ có thiệt nha chính cuộc đời đẩy nó đi hoặc là chính cái tâm tình nội tại của nó đẩy nó đi hoặc chính cái hoàn cảnh của mình đẩy mình rời xa tụi nó lúc đó mình chịu nổi hay không nhớ cái đó và cái cuối cùng mình phải có một tuổi già thanh thản nếu quý vị không tin Phật thì thôi nha quý vị không tin Phật thì quý vị ra ra khỏi râm không nhắc chứ phải ngồi để nghe rồi lãi nhã lãm nhảm nha còn nếu mà có lòng tự tin Phật và có cái lòng bận tâm một chút cho cái ngày sau của mình cho cái tuổi già của mình hả? thì ngay bây giờ mình phải chuẩn bị trước mình phải có một tuổi già thanh thản cái trí chuẩn bị là quan trọng lắm à, chuẩn bị để từ cái ăn từ cái sinh hoạt và từ những cái vấn đề tinh thần tâm linh ngay bây giờ chuẩn bị cái gì sức khỏe là đã đành rồi à, chuẩn bị những thói quen sinh hoạt đúng nhưng mà phải chuẩn bị cho mình cái gì nữa chuẩn bị cho mình những cái giá trị tinh thần mà mai này ở tuổi già chúng ta không có cơ hội không có cơ hội bồi đắp nhớ cả thí dụ như nói rằng là tuổi già sẽ đi tu thiền tôi nói thiệt tuổi càng lớn khi mình sống xa Phật pháp tuổi càng lớn thì cái chất đời của mình nó, nó, nó, càng lúc nó càng dày nó càng nặng cái Phật chất của mình nó càng mỏng đi tại vì mình nên nhớ một cái lọ một cái bình nó chỉ chứa nó chứa được con thứ thôi không thể nào chứa được cái này mà chứa thêm cái khác khó lắm nha à, một bàn tay chỉ cầm được thứ thôi chứ không thể nào cầm quá nhiều thứ mà nếu cầm muốn cầm quá nhiều thứ thì mỗi thứ cầm chút chút chút, chút thì được nha chứ còn nếu muốn cầm một món đồ nặng lớn thì bắt buộc không một bàn tay thì chỉ cầm được con thứ này thì ngay bây giờ ngoài cái chuyện chuẩn bị sức khỏe bắt buộc ừ, có lẽ cũng phải nên có một chút chuẩn bị về tài chính đúng mình tu mình không cần ừ, tiêu tiêu xài nhiều nhưng mà mình có chút đỉnh để mình vững bụng khi mà mình đã bước vào thiền viện mình tu mình có chuyện gì ai giúp mình nói một câu đau lòng tình thân máu mủ vợ chồng con cái không hơn được tiền đâu quý vị tôi là người làm thơ thỉnh thoảng thôi à, thỉnh thoảng thôi càng không phải là thi sĩ tuy nhiên trong đời sống tôi thực tế còn nhiều người không có làm thơ nhưng mà cái đầu của họ là đầu của thi sĩ đẳng cấp thế giới họ sống nhẹ dạ lắm đầu họ thơ không mà mọi sự đời họ mà cứ giao cho người khác họ ngồi họ dệt họ thiếu thọ tự họ dệt mộng họ kỳ vọng vào cái tình cảm nam nữ chồng vợ họ kỳ vọng vào con cái vào bạn bè vào tình thân họ kỳ vọng vào những quan hệ xã hội lặp lặp lặp lặp lại nhưng mà tôi nói thiệt con chim nó khác con người ở chỗ này con chim khi mà nó đậu trên một cái cành cây nó tin vào cái cánh của nó cái đôi cánh của nó cho nên cành nào đậu cũng được hết nó không sợ cành vững thì ok còn cành mà yếu mục gãy thì nó bộ cành nó bậy còn có người mình có cách có người không có được cách. cho nên khi mà con người đứng trên một cành cây thì mình mình dồn hết cái niềm tin mình vào cái cành cây dưới chân của mình quý vị có thấy khác không con người khi đứng trên một cành cây thì giao phó cái niềm tin của mình cho cái cành cây mà mình đang đứng mà con chim ấy, thì nó ở đâu nó cũng tin vào đôi cánh của nó thì tôi nghĩ rằng có lẽ trong đời sống chúng ta phải học con chim trong trường hợp này phải học con chim nha mình không thể mình tin vào cái bên ngoài mình được nha mình không thể tin vào cành cây mình đang đứng tin thì cứ tin nhưng mà cái quan trọng nhất vẫn là 80 phần trăm dành cho cái khả năng cái nội lực của mình nha quý vị nói với tôi quý vị có tiền quý vị giao hết cho con cháu chồng cho vợ với gia đình ok gia đình quý vị cái tình thân quý vị tốt tuyệt vời tin được tôi không ý kiến nhưng mà tôi nhắc chân sức khỏe của mình mình tin này được hết và cái sự chuẩn bị tài chính tối thiểu căn bản cũng không tin này được hết họ không một là họ gian họ gạt hết cũng có hai nữa là họ nhẹ dạ đầu tư sai lầm mất sạch cũng có rồi có trường hợp cay đắng nữa con gái mình con trai mình nó tốt bằng trời nhưng mà xui một chỗ con gái là do mình đẻ ra nhưng mà thằng rể là người dân mình có chắc là thằng rể nó có nghĩ tới mình con trai là do mình nó mình sinh ra nhưng mà mình có chắc con dâu của mình nó tư mình cho nên mình giao hết cho con cho rể cho dâu tôi biết bữa nay tôi nói cái này nó đụng chạm nhưng mà đã nói pháp nó nói sạch sẽ thì theo trong kinh Phật là chính mình làm chỗ tựa cho mình nó chặt nhất giàu về tinh thần hay vật chất đó là chuẩn bị nha ừ. quý vị muốn có một túi gạo dạ ok à, quý vị muốn có những ngày tháng quạnh hiu ok tại sao có vụ quạnh hiu ok là bởi vì có một ngày vợ mình đi trước chồng mình đi trước con mình thì sao mình dựa vào đâu để mình tin ở mình suốt đời cho nên tôi gọi đó là những tháng ngày quạnh hiu mà quạnh hiu nó có hai quạnh hiu ok và quạnh hiu không ok quẩn yêu ok có nghĩa là một mình thôi nhưng mà tự lo được không có tự trách mình ngu à, không có tự sống ở trong cái sự gọi là tiếc nuối hờn dỗi căm hận ai hết mọi thứ mình đã sắp xếp hết ừ, sắp xếp hết cái mà đáng trách nhất là mình không tin mình mình đem hết cái mình giao thì cái giống như nãy tôi nói con chim nó đậu lên cây nó tin vào cánh của nó còn con người mình đứng lên cành cây mình tin vào cành cây đó là một cái, cái cái sự thơ ngây mà rất là đáng tiếc và rất là đáng trách thật là đáng tiếc và thiệt là đáng tức nha cái thơ ngây đó ừ. cho nên tôi nói đời sống đó là sự chuẩn bị muốn có một tuổi già ok muốn có những cái ngày tháng một mình mà ok đó là nói theo đời và nói theo đạo muốn có một cái đời sống hành giả ok thì ngay bây giờ bà con làm ơn tự có những chuẩn bị cần thiết à, nãy giờ tôi nói dùng ngoài giờ tôi siết đi vào trong Đức Phật ngày dạy mình có hai cách chuẩn bị chuẩn bị cho cái tốt và chuẩn bị cho cái xấu chuẩn bị cái hai câu nữa nghĩa nó rộng lắm chuẩn bị cho cái tốt là sao mình muốn có một đời sống vật chất ok mình muốn có một đời sống tinh thần ok thì ngay bây giờ mình phải nghĩ đến cái ngày mà mình gặp tình huống xấu nhất chuẩn bị cho cái tốt là xong tâm ok thân ok thân khỏe không? thân phải khỏe và tâm ok là sao càng sống nhiều với tâm lành thì trước mắt chúng ta được an lạc tôi tin điều này tuyệt đối một trăm phần trăm không hai trăm phần trăm quý vị nói với tôi quý vị có nhan sắc quý vị có sức khỏe quý vị có uy tín tiếng tâm quyền lực chức vụ quý vị có tiền bạc cho nên quý vị vui tôi nói thiệt nghe, tôi 50 tuổi rồi trong tình trạng trong tình trạng minh mẫn không? tỉnh táo nhất tôi xin xác định những thứ đó nếu quý vị nói là quý vị vui nhờ những thứ đó tôi nhắc lại nha tiền bạc nhan sắc sức khỏe tiếng tâm quyền lực chức vụ hơn tôi chỉ tin những cái đó có hai phần trăm tức là một phần năm một phần năm thưa quý vị nha một phần năm thì cái tin tối đa là một phần năm mà những thứ đây là hạnh phúc quý vị nhưng quý vị nói cái này tôi tin một trăm phần trăm này đó là lòng lành là thiện tâm nó làm cho quý vị an lạc một trăm phần trăm tôi tin cái này hai trăm phần trăm tôi tin tôi tin tôi nói rất là nhiều lần tôi giả định tôi có hai người bạn thân một người đời sống tinh thần tuyệt vời sống lầm sống thiện nhưng mà vật chất eo hẹp đối với người này tôi thương thì có thương tôi sót là có sót nhưng tôi không có lo tôi không có lo lắm bởi vì người này có thể đi bán vé số người này có thể chiên chả giò người này ừ, làm xe bánh mì người này sống được à, mà nếu không có thì tôi cũng có thể giúp chút chút để cho người đó, đó có cái vốn làm ăn có cái gánh gánh chè có cái xe nước mỹ hay là ví dụ tôi đang giả định tôi là người đời đó nha tôi có thể giúp được nhưng mình nếu một người đó tài sản muôn hộ nước đố đổ vách mà đời sống tâm linh tinh thần nghèo quá cả đời chỉ biết le lưỡi đếm tiền tôi nói thiệt tôi lo cho người đó lắm nếu người đó là người thân của tôi tôi lo lắm tôi rất là lo bởi vì uh, khi tinh thần người đó có vấn đề thì nhà của họ dù có trải vàng có trái hồng xoàn nữa. cười không nói cười không nói chúng ta có rất là nhiều cái cơ hội để chúng ta đau khổ quý vị chúng ta nhiều cơ hội để đau khổ lắm mà nếu đời sống tinh thần quý vị ok thì sao cái chỗ này phải mượn mượn của tay tay con câu hay lắm tôi khoái tôi khoái tay có nhiều câu hay lắm mười phần trăm đời sống trong đời sống của mình nó chỉ có 10 phần trăm là những gì xảy đến cho ta từ bên ngoài và 90 phần trăm là có phản ứng của chúng ta trước những cái thứ đó tôi biết tôi nói cái điều này rất là nhiều bà con dãy nảy không chịu nhưng mà đó là mặt xác quý vị nha nhưng mà tôi tuyệt đối ưu tin câu đó toàn bộ đời sống của mình nó chỉ có 10 phần trăm là những thứ nó xảy đến cho mình từ bên ngoài mà 90 phần trăm là có cái reaction của quý vị cái response của quý vị từ những thứ đó cái phản ứng của mình cái thái độ đối phó của mình tôi tin chuyện đó nha quý vị nói với tôi quý vị là bị nghèo bị đói bị chúng chửi bị đánh bị thị phi ô rồi chuyện gia đạo chuyện làm ăn bla bla bla bla bla cái tôi không biết là cái phản ứng tâm lý của quý vị ra sao cho nên tôi tuyệt đối tin cái câu đó 10 phần trăm là những gì từ bên ngoài sẽ đến cho ta mà 90 phần trăm nội dung của đời sống chính là cái phản ứng tâm lý của quý vị nha ừ. cho nên thôi, trong bài giảng trưa nay chỉ quấn quanh trong cái chữ chuẩn bị thôi à, tôi tìm đủ cách mượn lời Phật mượn lời đời mượn mượn, lời mấy ông tay về bà bảo để nhấn mạnh một điều đó là đời sống là một dòng chảy là một cái chu trình là một chuỗi dài của những tiếp nói của những thừa tiếp ừ, những thừa tiếp và nói như vậy có nghĩa rằng là chúng ta phải cần đến những chuẩn bị bởi vì cái sau nó thừa tiếp cái trước bằng một cái lực đẩy mà cái lực đẩy đó nó có cái nhiều cái tên lắm cái tên chuyên môn của nhà Phật gọi là duyên chư duyên hay là các duyên duyên do còn cái từ ngoài này trong vật lý nó gọi là cái lực đẩy ừ, cái lực đẩy ừ. duyên hay là cái lực đẩy còn trong bài giảng trưa nay tôi gọi nó là sự chuẩn bị ừ, thì chuẩn bị mình muốn có một cái chuỗi ngày tương lai nó ra sao thì ngay từ bây giờ chúng ta phải có những chuẩn bị và cũng tay nữa tay nữa tay nói nữa tay họ nói rằng nhiều người hiểu rằng tương lai là cái chưa đến nhưng thật ra tương lai đã có mặt từ quá khứ nhiều người trong rừng mình đang nhảy lên nóc họ thôi thôi coi họ, họ ôm cái từ điển đó là từ điển này họ coi định có định nghĩa cái tương lai là gì họ chịu nổi nhưng mà tôi tuyệt đối đồng ý câu này tương lai thật ra đã có mặt trong những chuỗi ngày quá khứ nha quá khứ là hồi nào là cách đây một giờ trở về trước rồi là quá khứ một giờ đồng hồ trở về trước trở về hai tháng trước năm tháng trước bốn năm trước 10 năm trước thì gọi đó là quá khứ một giờ đồng hồ trước đây trở về trước gọi là quá khứ thì tương lai là những gì sẽ xảy ra một giờ đồng hồ nữa trở về sau được tôi gọi đó là tương lai nha ừ. thì cái sức khỏe của quý vị trong 5 năm nữa hai năm nữa tôi bảo đảm nó đã được quý vị chuẩn bị từ mấy năm nay rồi chứ không phải từ bây giờ đâu nha nha cái tình trạng sức khỏe của quý vị cái hoàn cảnh sau này của quý vị tôi cho rằng một phần lớn nó đã được quý vị chuẩn bị mấy năm nay rồi mấy năm nay quý vị sống ra sao quý vị có cái sắp xếp có cái thu xếp như thế nào về việc nhà về tài chính về quan hệ xã hội lặp lặp lặp là mấy, mấy năm nay mấy năm đã qua đó. thì tôi cho rằng chính những năm đó mấy năm qua rồi đó, nó là những chuẩn bị cho mấy năm sau này quý vị cho nhiều năm sau này cho nên tôi tôi tuyệt đối đồng ý cái câu mà tay nói rằng tương lai thực ra đã có mặt từ quá khứ thì đó là chuẩn bị chứ còn gì nữa nha cho nên toàn bộ Phật pháp chỉ là chuẩn bị thôi dạy mình sống chuẩn bị chúng ta có thể dựa vào một câu kinh nói rằng sống trong hiện tại trong kinh đâu có kêu chuẩn bị đâu trong kinh nói là sống trong hiện tại đúng đối với những người lăng xăng lăng xăng thì đức phật này nói là sống trong hiện tại nhưng mà nếu chúng ta ngồi yên là chúng ta nghĩ sống trong hiện tại có phải là chuẩn bị cho tương lai hay không <laughs> nghĩ kỹ là có đúng không đúng ngày kia sống trong hiện tại nghĩa là đừng có nghĩ về quá khứ đừng nghĩ về tương lai hãy sống hiện tại mà sống đây nghĩa là sống tốt á chứ phải sống hiện tại mà trác tán bê tha trị lạc độ đốn xa đà không phải mà sống hiện tại là sống với chánh niệm với trí tuệ với từ tâm với cảm nhận với trí tuệ đó nha sống hiện tại sống tốt hiện tại nó chính là một chuẩn bị đẹp cho tương lai nhưng mà mình không cần nghĩ gì về tương lai mình cứ sống tốt hiện tại đó là một chuẩn bị đẹp cho tương lai nha ừ. cái một người một đứa học trò giỏi <coughs> nó không cần thế nghĩ nhiều về cái chuyện sau này nó sẽ khi nó tốt nghiệp là nó sẽ chọn cái sở làm nào công ty nào nó không cần phải tính trước nó sẽ khi nó có tiền nó sẽ cất cái nhà kiểu gì không cần bây giờ nó cứ lo nó cầm đầu nó học cho, cho, cho, giỏi đi không nó theo từ trong nước là cái gì cũng tốt hết Mỹ thì có well good fine à, còn Việt Nam mình cái gì cũng tốt hết lao động tốt học tốt tự lực thì bây giờ quý vị có lo học tốt nha cứ lọt tốt một đứa bé một học sinh một sinh viên cứ lọt tốt à, không có cần phải nghĩ nhi về tương lai dạ. à, đó là một cách nói nhưng mà trong cái mặt đơn sau đó đó mình phải hiểu rằng là khi nó cấm đầu nó học ngay bây giờ cũng có nghĩa là nó đang chuẩn bị một tương lai nha yeah. ừ. còn nó ăn rồi nó lo học mình cứ ngồi nghĩ chuyện mai mốt nó mua nhà ở đâu cất nhà kiểu gì mấy tầng rồi sân tượng rồi có hồ bơi có rồi vườn treo tùm lum thì cái chuyện đó là chuyện lao nha đối với cái đó là chuyện lao thì tôi quay trở lại cái nội dung chốt lại của cái bài giảng từ nay là cái gì là ngay từ bây giờ ừ, chúng ta đang chuẩn bị ừ, chuẩn bị chúng ta muốn về già có một đời sống như thế nào ừ, các vị muốn tiếp tục ở tại Việt Nam hay các vị đi định cư nước ngoài bắt buộc phải có chuẩn bị ở Việt Nam quý vị tiếp tục ở lại phố hay là về vườn về ngoại ô nông thôn các vị tiếp tục ở xứ nóng mà các vị lên Đà Lạt về Bà Nà hay Sapa phải có chuẩn bị ngay bây giờ chứ không phải là bây giờ là, ừ, là, là chuẩn bị đây có nghĩa là tiền bạc sức khỏe nha và quan điểm sống quan điểm nhận thức và điểm hành trì nhớ nha rồi rồi nếu các vị muốn sau này phải về miếng điện về thái lan về một thiền viện nào đó cho những ngày tháng tu tập của mình thì quý vị cũng phải có những chuẩn bị cái đáng tiếc nhất là khi đặt chân lên đó khi mà sắp tới ngày bay đó sắp tới cái ngày mà mình bay đó thì lú bu lu bu lu bu bay được đó là cái năng tiên cái năng tiên thứ hai máy bay cất cánh rồi đó, thì mới phát hiện ra là mình phải quay trở về gấp cũng được rồi cái thứ ba khi đặt chân đến thiền viện rồi thì viện ở dân gông ở bangkok ở manale ở calama rồi lòng y chân thì ở đó mà lòng ở chỗ khác thì trường hợp đó người ta gọi là tại bất tại có nghĩa là thân ở đây mà lòng ở chỗ khác là tại bất tại nha tại bất tại mà mình phải là tự tại mới đúng có nghĩa là mình làm chủ được đời mình tôi nói rất là nhiều lần cái chuyện đó không rất là nhiều lần mình cứ nói là con tôi chồng tôi nhà tôi xe tôi lặp lại là của tôi nhưng mà thật ra những cái thứ đó phải của tôi mà là tôi của mấy thứ đó là vì sao <clears throat> bởi vì những như cái nhà của mình mình bị cái gì cái nhà nó có buồn mà mà cái nhà nó bị gì mà mình buồn chiếc xe cũng vậy không? cho nên cái chữ của mình phải xét lại mình nói mình của mình cái này của mình cái kia của mình nhưng thật ra là mình của mấy cái đó mình nói mình có cái đồng hồ thật ra cái đồng hồ nó có mình nha ở đây cũng vậy tôi mong quý vị có một chuẩn bị tốt để mai này khi quý vị đặt chân về một cái thiền viện nào đó Calama chẳng hạn về đó rồi tôi rất là muốn chúng ta có dịp ừ, thực hiện một khóa tu mà tôi gọi là khóa tu trẻ xương à, cho tới nhiều năm trước tôi đã nghĩ đến chữ đó mà bây giờ tôi vẫn thích dùng trẻ xương có nghĩa là xương mà còn trẻ thì da thịt nào mà còn trong thời gian nó buông hết buông hết không tin thì đừng tới mà tới thì phải tin và tôi nhắc mạnh lại người dạy quý vị phải là tôi nha người dạy quý vị là tôi mà là những tiền xuyên biến điện tôi chỉ có mặt bên cạnh như là quý vị thôi nhưng mà trẻ xương là sao vậy đó là quên hết thân phận quên hết thân phận quên hết mọi sở hữu quên hết mọi, phiền toái mọi hệ lụy bao nhiêu thứ bận tâm gỡ hết bên ngoài bên ngoài cổng rào bên ngoài cái tường rào của thiền viện và không riêng Kalam ở nơi khác cũng vậy nha thử sống buông bỏ thử trong vòng một tuần lễ buông hết mọi thứ cứ nghĩ như mình đã chết rồi tôi gọi đó là pháp tu trẻ xương vì xương mà trẻ thì còn cái gì cơ thân thể nữa ừ. trong một tuần lễ như vậy trong 10 ngày như vậy trong một tháng như vậy trong 3 tuần 5 tuần như vậy nha mà muốn làm được một tuần lễ như vậy một tháng như vậy chúng ta bây giờ phải có những chuẩn bị các vị còn nhớ hôm đó tôi à, trích dẫn một đoạn chú giải à, của bộ Abadana Abadana trong đó nói rằng một hành giả tứ niệm xứ mà tinh tấn miên mật ấy, thì có năm con đường sau đây để chọn một là chứng thánh ngay ờ, trong cái thổi bình sinh ngay trong lúc mình còn khỏe còn trẻ đó là đó là trường hợp một trường hợp hai hành giả tứ niệm xứ mà tinh tấn miên mật nếu lúc khỏe lúc trẻ không chứng được gì thì cái lúc cảnh tử cái lúc mà sắp xu tay mình lại có một cái điều kiện tâm lý rất tốt nhớ nha cái lúc cận tử nó trừ ra hôn mê thì không nói nhưng mà nếu không hôn mê thì cái giây phút cận tử nó là một, một cái thời điểm rất tốt để chúng ta tu tập theo cái kiểu trẻ xương buông hết chỉ để thấy rằng mọi thứ là khổ mọi đam mê đều là đam mê trong khổ và chính niềm đam mê đó nó tạo ra cái khổ khác muốn hết khổ thì không thích cái gì nữa bởi vì cái gì thích cũng là khổ thì mấy cái này nghe nó rất là bình thường nhưng mà chỉ có cái người nào mà ở vào cái cửa tử ở đứng ngay cái quỷ môn quan ấy thì họ mới làm được chuyện đó nha à, tôi nhớ có câu chuyện rất là tạo lạc mà tôi tâm đắc lắm là cái thằng này nó nó đi học cái nghề ăn trộm với sư phụ đó. nghèo quá mà thấy ông kia quanh năm cũng làm gì mà cứ phây phây nó thích lắm thì nó lăn la hầu trà hầu rượu ông để nó học nghề cuối cùng không thấy mày được không nói thiệt nói, thầy có gì hay hết rồi. thì có nghiện trộm thôi con ơi nhớ lấy lời cha một đêm anh trộm mình ba năm làm thầy nhỏ không có chữ nghĩa thầy chỉ nhớ được con câu lục bạc là thôi thầy sống tới giờ thì con muốn mà được như này thì thì bài con như trộm này thì nhắc nó đi thì hai thầy trộm mới leo nhà ta thì nó xui làm sao đó. mọi khi ổng điên mình thì nó, nó trân tru trọn lọt bữa nay có cái thằng này là thì nó, nó nhảy xuống sao mà nó gây tiếng động chó sủa chủ nhà phát hiện đốt đuốc la làng hô quán rồi rượt cả làng rượt thì ông này ông lẹ lắm ông gặp nước là ông xuống nước gặp bụi là ông vô bụi đó. gặp gò là ông ông, ông nập giấu mình ẩn thân nghĩa là rượt ổng là chỉ có mất mất dấu thôi mà thằng học trò thì nó, nó, nó mới học nghề nó làm sao nó kẹt quá thì nó mới thấy có bụi cây gai nó nhảy óc được nhảy tọt cái được thì người ta thấy bụi cây gai dày quá người ta không có nghĩ là có có người tốt đâu cho nên người ta hò hét sách gậy sách đuốc đuổi đi ngang người người ta đi la hoài đi rượt đi rượt đi nhìn đi sôi rồi ừ. mà không thấy thôi tôi chán tôi đi về thì ông thầy ông thấy mọi người rút hết rồi đó thì ông mới tự từ quay trở lại ông đi, đi tìm một trò ông cứ đi trên con đường tối ông cứ kêu tèo ở tèo tèo ở tèo con ở đâu thì ông nghe cái trả lời rất là nhỏ nó con này thầy hỏi con ở đâu nó hỏi trong bụi trai gai này thì ông nói vậy đi về ra đi về chứ về ngủ chứ đêm nay xui thôi đi về ngủ nó thầy ơi con con ở trong bụi trai gai là sao con ra được thầy thì ông thầy nói hồi nãy tại sao vô được người học trò nữa nãy sợ quá thì sao không có sợ gai sợ bị bắt cũng sợ gai mà bây giờ xong bây giờ cũng ra không được thì ông thầy nói câu thế này hồi nãy con vô đó bằng cái tâm điều kết bằng cái tình trạng tâm lý như thế nào thì bây giờ con phải dùng cái tình trạng tâm lý đó để mà con đi ra thì học trò nó không hiểu nó nói là sao thầy thì ông thầy nó hồi nãy con sợ quá con vô bây giờ con phải sợ con đi ra thì học trò nó càng không hiểu hồi nãy thì sợ bây giờ nó hết sợ rồi bây giờ làm sao còn ra được ông thầy nó dễ ẹ kìa bắt đầu ông thầy cũng đứng la làng nó bớt người ta ăn trộm ở đây nè thì khi mà ông la như vậy thì rằng học trò nó dùng đúng cái tâm trạng hồi nãy cái hồi nãy mà nó vì sợ quá nó nhảy một cái óc nó vô trong thì bây giờ nó cũng dùng đúng cái tâm trạng đó không biết bằng cách nào mà nó ra nó đi ra khỏi bụi tre như là phim vậy quý vị nó ra một cái dĩ nhiên nó có bị chạy xước chút đỉnh nhưng mà nhưng mà ok lắm rất là ok chứ còn nếu mà nó cứ nó nó, nó có lắp lòn lắp rồi nó gỡ rồi nó tránh từng cái cổng ra thì tới tới tết Maroc cũng chưa ra được nhưng mà nó ông thầy hiểu được hiểu được cái, cái cơ sự ổng bài ra cái cách đó nó ra bằng mọi giá là nó ra có buổi trẻ trong vòng có nửa nốt nhạc ở đây cũng vậy chúng ta nhiều đời chúng ta đam mê đam mê sinh tử đam mê phiền não đam mê tục sự bằng cả cái tính mạng của mình thì bây giờ đó muốn bỏ nó thì chúng ta phải tu tập giải thoát bằng chính cái tâm trạng của người đứng ở cửa tử đứng ở ngay quỷ môn quan thì quý vị mới làm được trong cái bộ binh pháp của hàng tính và cả tôn tử bên pháp tung ờ, của của của nhạc phi nhà hàng tính và của cả tôn tử đều có một cái uh, uh, giải pháp quân sự giống nhau nó nhiều lắm nó tóm hàng trăm cái giải pháp trong đó có một giải pháp đó là đập nồi đục thuyền đập nồi đục thuyền thì dĩ nhiên có những cái phương pháp khác ví dụ như là uh, tiên hạ thủ vi cường hoặc là dĩ đạo vi thượng rồi, vân vân nhưng mà trong đó có một cái giải pháp quân sự đó là đục xuồng mà đập nồi là sao có nghĩa là trong một tình huống đặc biệt nào đó tôi phải nói là đặc biệt nha thì cái đoàn quân đó họ phải ở vào một hoàn cảnh mà coi như không có đường rút thì họ mới chịu mở đường máu họ dọn chứ còn có một tí cơ hội thì họ còn tà tà còn xìu xìu ở nền và cái tên gọi đó cái tên gọi mà gọi là đục thuyền mà đập nổi nó từ một cái trận đánh một cái kinh nghiệm quân sự của hàng tính có một lần đó hàng tính bị uh, sở vương hàng võ dí vào cái, một cái đường đường đường cùng một bên là sông mà trước mặt thì, thì là, là, là, là, là quân sở mà sau lưng là dòng sông lớn là nước chảy xiết thì hàng tính đã dùng tới cái, cái, cái giải pháp hàng tính nói lính chúng ta không còn rút kịp nữa tất cả những cái nồi mà đem về để nấu ăn đọc hết nếu mà chúng ta thắng thì chúng ta sẽ lấy nồi niêu của đối phương mà dùng còn nếu mà đánh thua thì chúng ta không còn cái hành mạng để chiều nay nấu cơm đâu ông nói với cái đám mà mà, mà hậu cạnh gạo thóc nồi điêu đập hết rồi xong rồi mới nói thế này bây giờ anh em chỉ còn có đường phía sau lưng là dòng sông lớn rút được xuồng bạn có bây giờ anh em phải phải làm sao mà lấy được cái đồ của kẻ thù mà xài cho nên em được rút và tôi đã tôi nói nói một lần nữa nha mình mà thắng trận này thì mình xài của nó còn hả mà mình thua thì mình cũng không có mạng để mà chịu nay nấu cơm đâu cho nên không, không có cần cái nồi thì khi mà ông nói như vậy là đáp đến nó họ hiểu rồi họ hiểu là họ họ đã họ bị đặt họ, họ đã bị đặt lên thớt rồi họ không còn cái lựa chọn hai nữa bây giờ họ phải tìm cái sống trong cái chết đương nhiên đương nhiên đó là chuyện cái tham khảo thôi chứ tôi không có đề nghị quý vị mà mà, mà, mà, mà, mà liều mạng như vậy nha nhưng mà cái cái câu chuyện mình đọc mình chỉ rút một bài học nhỏ đó là có những tình huống mà mình phải có những công việc có những tình huống mà mình phải thực hiện nó bằng một cái tâm thái phải nói là rốt ráo chỉ xì xì được xì xì được này thì chúng ta đã nhiều kiếp chúng ta đã đem cái mạng của mình để mà giành giật danh lợi nhan sắc quyền lực tiếng tông bao nhiêu cái đam mê khoái lạc mình đã bỏ hết để mình tìm nó bây giờ muốn bỏ cái niềm đam mê đó là phải dùng chính cái mạng cùi của mình thì mình mới chích được ừ, phải nói như vậy cho nên là cứ phiền não thì mình đầu tư bằng toàn bộ con người của mình nhưng mà tới thời tu thì tu xìu xìu tu với có một phần trăm hai phần trăm công sức nó giống như là, là lấy móng tay mà đào núi đó. thì làm sao mà được không được ngày xưa mình đã dựng cái tòa nhà nó bằng cái gì bằng bao nhiêu thầy thợ bao nhiêu là công cụ hôm nay muốn phá nó đâu phải là lấy cái búa đóng đinh ngồi gõ gõ gõ được phải xài chất nổ phải xài cái xe mà chuyên phá bê tông chuyên dùng. chứ còn một cái tòa nhà mà đúc bê tông mà dày nửa mét một tòa nhà nặng năm bảy ngàn tấn mà bây giờ mình muốn phá mình lấy cái búa đóng đinh mình ngồi mình ngồi mình gõ biết kiếm nào nó xong quý vị biết trong Bali có trong Phật học có một cái từ rất là hay đó là từ chữ Sankara chữ Sankara nó rất là nhiều nghĩa volition cũng được mà nó có nghĩa là building cũng được có nghĩa là sự cấu tạo construction hay là building có nghĩa là sự cấu tạo hay là sự xây dựng ừ, chữ Sankara toàn bộ cái đời sống của chúng ta toàn bộ cái dòng chảy luân hồi sinh tử của chúng ta nó là một cái tòa nhà mà được mình xây cất bằng bao nhiêu cái tâm quyết ngay đến đức phật ờ, ngày trong lúc thành đạo ngài cũng có nói câu đó lang thang vạn kiếp luân hồi tìm không gặp kẻ xây ngôi nhà này ôi đời sống thật buồn thay bèo mây bến cụ vần xoay lối về hỡi này anh thở nhà kia rui mè kèo cột thầy gãy lìa nát tàn bao tha mài thải tự tàn tâm ta thắng đạt nếu mà nó tên nhà nó bao nhiêu kiếp rồi ngài cứ cắt cắt cắt cắt cái nhà to đung giữa cuộc đời đau khổ này mà không có không ngừng tay được hôm nay thì ngài thấy cái nhà đó không cần thiết nữa phá nát chính phá nát và ngài biết rõ bàn tay nào để gây dựng cái lên căn nhà đạo cổ để xây nên cái cái khám đường cái ngục thất cái nhà giam nữa. biết rõ hôm nay phá nát không có giữ lại ngôi nhà nữa, nữa. và chữ sankara nó cũng đi ra từ đó và trong những biểu đồ biểu biểu đồ cái diagram mà vẽ về cái dòng chảy dương khởi 12 dương sinh thì ở cái cái cái cái cái cái, cái mắt xích vô minh là tới vẽ một người mù không thấy được nhưng mà vô minh duyên hành hành duyên thức thì ở cái vô minh duyên hành đó, thì vô minh là người mù người qua đến cái hành đó, thì người ta vẽ hình một cái người thợ gớm đang ngồi nắng mấy cái mấy cái lưu bình chim lọ hình ảnh nó đẹp lắm quý vị không học giáo lý quý không có thấy đã cái hình ảnh nó đẹp lắm thứ nhất đời sống nó là một sự cấu tạo nó là building nó là construction Đấy. nó là masterpiece của mình Đấy. mà ta sẽ lựa cái hình cái gốm là bởi vì khi mà mình nắng một cái lưu gốm một cái chậu gốm thì mình phải đầu tư bao nhiêu tâm sức trong đó nhưng mà cái chuyện mà nó thành rồi đó mà nó có trụ được bao lâu đó, thì chỉ có trời biết thôi chỉ có trời biết thôi vì trời của tôi một một một giây xin lỗi tôi phải để cái alarm để cái alarm Dạ rồi. Các vị còn nghe không? Dạ chúng con còn nghe sư, nghe dạ Rồi. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Tôi nhắc lại một lần nữa cái hình ảnh của cái người thợ gốm nó hay lắm thứ nhất là đời sống nó làm sự cấu tạo chứ có gì hết nó chỉ là sự cấu tạo và cái cái hình ảnh mình gốm đó cái hình ảnh người thợ cái đôi cái đôi bàn tay của người thợ là nó nói là cái tinh thần cấu tạo bản chất đời sống chỉ là sự cấu tạo ừ. mà hình ảnh của mình gốm nó nói là cái bản chất mong manh mong manh của đời sống mình bỏ công ra mình mình mình mình mình, mình xoay cái bàn xoay cái bàn bằng gớm mình xây mình vuốt mình uh, chỉnh sửa cho đã tới hồi mình đem nó phơi khô rồi đem đi nung à, bao nhiêu cái công phu tới hồi đem ra thì nó nó nó nó nó, nó, nó, nó tồn tại được bao lâu thì mình nói được đây ừ, cái hay của ví dụ như đó và tôi nói lại tôi nhắc lại tinh thần rốt ráo của bài giảng hôm nay là chỉ chuẩn bị chính quý vị trong từng phút đang trực hôm nay chúng ta đang chuẩn bị cho ngày mai ngày mốt tuần sau tháng sau năm sau thập niên sau của mình chính quý vị đang chuẩn bị cái tuổi nếu quý vị đang ở tuổi trẻ tuổi vị đang chuẩn bị một cái tuổi trung niên cho mình nếu quý vị đã rồi đồng thời quý vị cũng đang chuẩn bị luôn cả cái tuổi già của mình tuổi già nó như thế nào tuổi già nó ở thiền viện hay ở nhà rồi ở nhà trong trong cái tình trạng nào chính chúng ta hết tôi nhớ có cái anh chàng nó làm biến chứ lắm rồi ba má anh thấy lười quá lười thì mới nói là mày làm biến kiểu này về già ba má chết hết rồi. cái tâm sẽ răng của ông ai cho mày anh nghe cái câu đánh sợ anh đi lấy vợ ráng làm ăn thời gian sau anh có cơ ngơi sự nghiệp ngon lắm anh sanh được một bầy con rồi con nó sanh được một bầy cháu gia đình ảnh là có như tam đại đồng đường ở rần rần rần rần như vậy này thì khi mà một ngày kia anh 85 tuổi mà tụi nó mở karaoke rồi nó chơi game rồi nó khóc nó dành ăn nó dành đồ chơi rồi nó, nó đánh lộn coi như là ba thế hệ ở chung một căn nhà lớn mà nó ấm sầm như vậy thì ông ở trong này ông ông ông ông không có yên thì ổng chợt nhớ lại hồi trẻ ba má nói gì với ông ông kêu trời ông nói trời ơi chỉ vì một cái tâm sữa răng mà bây giờ nó khổ như thế này cái chuyện đó mới là chuyện cười đúng không quý vị mà đó là chuyển bù à, bù chúng ta đang từng ngày chúng ta chuẩn bị cho mình một cái tuổi trung niên một tuổi già một cái chết chúng ta muốn ở lại với con cháu hay chúng ta muốn đi tu muốn ở thiền viện hay là ở chùa à, muốn cất cất am hay là ở riêng một mình hay là ở chung với người khác à, tất cả à, thì tất cả là nằm trong sự chuẩn bị và trên hết cái này mới ghê ngay đời này chúng ta đang từng bước chuẩn bị cho đời sau và tôi nói cái này quý vị không có tin nhưng mà nó là sự thật đời sống của quý vị mỗi ngày nó là sự chuẩn bị cho bản thân mình đúng chuẩn bị cho ngày mai ngày mốt tuần sau tháng tới đúng nhưng mà quý vị có ngờ rằng đời sống từng giây phút đời sống quý vị buồn vui thì ngạc nó lại cũng là những chuẩn bị cho xã hội quý vị có biết không yeah quý vị phải tin chuyện đó một cách tuyệt đối từng người trong xã hội đó lấy mắt mà nhìn thì đúng họ đi làm để mà họ có lương cho họ ở về họ cắt cái nhà rồi họ nuôi vợ nuôi chồng nuôi con nuôi cái của họ rồi họ vung vào cái nhà của họ đúng nhưng mà chính cái tâm thức của mỗi cá nhân trong xã hội chính cái nhận thức của mỗi cá nhân cái kiểu sống của mỗi cá nhân cái văn hóa cái trình độ văn minh của mỗi cá nhân nó là một góc nhỏ để làm nên cái gọi là xã hội quý vị có phải đồng ý vì phải đồng ý cái đó phải đồng ý cái đó Đấy. cho nên từng phút chúng ta đang chuẩn bị cho mình đúng nhưng mà từng phút chúng ta đang có những chuẩn bị cho xã hội cho đất nước cho những cái người chung quanh mình đúng không quý vị à, các vị tưởng tượng hôm nay tôi đang ở Đức mấy bài giảng trước tôi giảng ở, ở Thụy Sĩ bữa nay tôi đang giảng Đức cho nên quý vị thấy bức tranh này là biết tôi đang ở Đức tôi đang ở Đức các vị sống ở xã hội Việt Nam tôi có biết ngày tôi rời Việt Nam tôi 30 tuổi tôi biết xã hội Việt Nam thời gian ở Thái của tôi không nhiều nhưng mà tôi cũng cứ cho là mình cũng biết một ít cái gọi đời sống ở Thái đời sống ở Mỹ tôi có từng dịp tôi có thời gian dài sống ở Mỹ tôi có thời gian dài sống ở Thụy Sĩ thời gian dài sống ở Đức thì ở mỗi quốc gia như vậy tôi thấy rõ ràng rằng từng người dân ở đó nó có họ có những cái đóng góp và có những cái chuẩn bị khác nhau cho cả cái tốt lẫn cái xấu ở cái xã hội mà họ đang góp mặt ở một cái xã hội mà cứ sẵn tiếng Việt Nam có chữ sẵn sẵn là sở ý cái sẵn một tí là mất độ cứ rảnh là xả rác người đi bộ xả rác người đi xe xả rác cả xe sang nữa xe xe xe, xe sang xe, xe đen SUV xe hiệu cứ chạy lên đường nên là cứ thả chai thả bao ni lông thả giấy ra ngoài đường à, tôi không nói ở đâu tôi nói chung bạn còn biết nói chung là vậy đó ừ. một cái xã hội mà sẵn đang tiếc là sẵn một tí là mất đồ một cái xã hội mà cứ quẩn cái là xả rác một cái xã hội quẩn cái là đánh lộn một xã hội quẩn cái là gây gỗ một trong khi đó, trai như ở mỹ đụng xe một cái răm cái hai bước xuống móc cái phone ra chia bên sát tới đứng yên ở Mỹ là cái chuyện mà đụng xe mà gây gỗ nó hiếm hơn nhật thực nguyệt thực nữa. cái đụng xe xong là xuống vì sao vì bảo hiểm nó lo hết bảo hiểm nó lo hết còn cái lỗi thuộc về ai thì cảnh sát và tòa xử nhá tòa và cảnh sát xử không mình không có cần phải ghi mình không có cần phải ghi là anh ẩu anh đâu yên tâm yên tâm yên tâm là ai lỗi cảnh sát tới họ biết rồi cái mức án phạt bao nhiêu tòa cho biết mà ở ở xứ Việt Nam mình mà nghe nói tai nạn giao thông mà mà mà, mà nghe nói tòa thì lớn chuyện bên Mỹ bên Mỹ chó mình cắn người ta nó cũng ra tòa đấy nghe nhớ đó. mình mình là cứ có cái gì là cảnh sát là nó chỉ ra tòa rồi tòa này giờ luật sư nó chuyện với mình mình không ít mình cần còn bao nhiêu thiệt hại thì bên bảo hiểm nó lo cho mình vấn đề là mình có mua mặt mua bảo hiểm hay không mua bảo hiểm một chiều hay là hai chiều đó là lỗi của mình mua loại bảo hiểm nào nha chứ còn mà đa phần người bên, Âu Mỹ là đều có bảo hiểm hết có chuyện gì là đúng cái tham nhảy xuống là cái chuyện mà cười với nhau là chuyện bình thường thậm chí hỏi ở đâu rồi hỏi thăm rồi mình nhìn họ mình tưởng tượng các chuyện này họ đi họ còn đi nhậu với nhau cũng được rất vui vẻ mà chị hết à, lâu lâu chỉ có một vài trường hợp đặc biệt thôi thí dụ như có lần đó trên xa lộ có xảy ra một cái cuộc đụng xe một anh thanh niên à, tông vào một cái cô gái đẹp trẻ thì tông nhẹ nó quẹt râm cái xe của nó trao nó cắm vô lẹ không sao hết cả hai bước xuống cả hai bước xuống vui vẻ thì cổ mới nói rất là may mắn tốc độ đó tông từ góc đó mà hai người mình ok may mắn và đây cũng là cái duyên không tông là sao biết được anh chỉ cho vui vẻ hỏi nhà cửa công ăn việc làm vui vẻ cô mới rút trong xe có ra một chai rượu cô nói rượu là rượu ngon chiều hôm qua tiệc cái bạn bè còn nửa chai anh cổ đó cũng mời nhà này người đẹp mời nhà này thích lắm mà vui vẻ nữa ở xứ Việt Nam làm cái chuyện đụng xe mà xuống nói chuyện vui vẻ này thì anh ấy cổ mới rót cho anh một ly cổ một ly mời anh uống anh làm cái ực rồi cô rót thì anh ly nữa anh làm cái ực rồi cô ảnh mới ngạc nhiên hỏi tại sao mà cô muốn uống cô nói không em không muốn là bởi vì để mình anh uống thì cảnh sát tới dễ làm việc cái chuyện này, này là chuyện chuyện, tào lao kể cho bà con đừng có buồn ngủ nhưng mà câu chuyện nó có ý nó có như thế này nó muốn nói cho mình thấy rằng ở một cái bối cảnh xã hội nó như thế nào nó mới có cái chuyện mà người ta đụng xe mà người ta vẫn còn vui vẻ với nhau còn cái phần mà cái con này cũng chạy điểu là cái chuyện này chuyện này ờ, không quan trọng cái quan trọng nhất là cái nền cái nền của câu chuyện quá quan trọng còn mình nó xuống mình mà là, là mình tóm tóc nhau mình gây gây trước rồi làm nhiều cái chuyện mà gì dưa rồi vui vẻ không còn cái xã hội người ta là cái chuyện mà tôi gặp tai nạn trên đường rất nhiều người vị ở Mỹ ở châu Âu tôi tỉnh thoảng tôi gặp chuyện nó bình thường thậm chí có những lần cái xe mà tôi ngồi đó nó bị bị bị, bị tai nạn nữa mà tôi không chết hôm nay tôi còn ngồi nữa. và mọi chuyện diễn ra rất là bình thường có cam rồi bước xuống vui vẻ lịch sự không có gì hết mà ở đâu nó ra cái xã hội đó nó đi nó khởi đi từ những chuẩn bị về văn hóa về kinh tế về xã hội về chính trị tất cả những chuẩn bị đó trong cái hiến pháp trong học đường trong gia đình không? tức là có pháp luật nè có xã hội nè có gia đình nè có học đường nè chính những cái này nè rồi sách báo hàng ngày vô vàng những cái đóng góp đó nó cộng lại nó làm nên cái nền tảng xã hội và trong nền tảng đó chúng ta mới bắt gặp được những thứ mà chúng ta khó lòng mà bắt gặp ở những xã hội chậm tiếp vì thấy dễ sợ chứ tôi nói hoài ở những cái đất nước tiên tiến bộ lắm. người ta yêu thiên nhiên lắm quý vị yêu lắm thí dụ thị sĩ từ khu dân cư mà đi qua mình thấy có một cái rừng cây kế bên khu dân cư thì cái rừng cây đó đúng là rừng thưa quý vị có nghĩa là vào trong đó rừng hoang rừng nguyên sinh như thế nào thì cái khu rừng, rừng mà sát nhà dân nó y chang như vậy y chang như vậy họ họ, họ, họ yêu thiên nhiên lắm và bên Âu Mỹ nó có cái có một quan điểm rất là lạ là họ chỉ đốn cây khi không thể giữ còn ở mấy xứ chậm tiếng thì họ chỉ giữ khi không thể đốn quý vị nghe nó hơi giống giống nhau đúng không ta nghe hình như nó hao hao phải không một bên là chỉ đốn khi không thể giữ và một bên thì chỉ giữ khi không thể đốn thì mình nghe là mình đón được cái thiên nhiên cái môi trường sinh thái cái ecology của hai bên nó khác nhau nhiều lắm không environment hai bên khác nhau nhiều lắm ừ khác nhau nhiều lắm mở đâu nó ra cái đó là vì những cái thành tố những cấu tố xã hội mà nó khởi đi từ những cá nhân mà cá nhân nó đâu ra là từ những đứa bé những đứa bé nó học lớp nói trên từ trong nước là lớp mầm lớp măng non đấy. từ thuở bé đó là nó đã được học học từ từ từ từ từ từ rồi lớn lên sách báo học đường xã hội gia đình những thứ nó ung đúc mà nó mới làm nên nó làm nên một cái xã hội nó có cái diện mạo như vậy đó thưa quý vị này cho nên nói gọn thì từng giây phút thiện ác buồn vui của mình ngay bây giờ những cái phản ứng tâm lý của mình ngay từ bây giờ Đấy. nó tạo ra ừ, cái hình hài cái diện mạo cái chất lượng cái phẩm tính cho cái đời sống sau này của mình đã đành rồi mà nó cũng góp phần đập đổ hay là xây dựng cái xã hội mà mình đang sống trong ngày sau chưa hết cái này mới ghê theo trung kinh nói thì cái mỗi một cái vũ trụ nó gồm có một mặt trăng một mặt trời như vậy đó đó là, đó cái cấu tạo nó như một trái lựu vậy và có vô cứ cứ một ngàn lần một ngàn cái vũ trụ như vậy nó làm à, là một cái tiểu thiên thế giới mà nhiều cái tiểu thiên nó làm thành cái trung thiên mà nhiều cái trung thiên nó làm cái đại thiên thế giới mà mười ngàn cái đại thiên như vậy nó là một cái Buddha zone với nghĩa là cái địa bàn hoàng pháp của một đức Phật mà ai ai là người mà đã gọi là uh, khu biệt uh, sắp xếp bố trí cái trật tự cái hệ thống thế giới quan đó cái cosmology nó từ đi đâu ra, ra từ đâu nó ra dạ thưa ông ai hết chính chúng ta me and you chính chúng ta không ai hết đó. chúng ta chính chúng ta đó chúng ta giống nhau nhiều chúng ta có quá nhiều điểm tương đồng chúng ta có cộng nghiệp với nhau sâu dày không thì chúng ta sẽ làm vợ làm chồng con cái anh em bà con cái cộng nghiệp và cái điểm tương đồng mình nó, nó, nó nhạt đi một chút nó loạn một chút thì chúng ta sẽ là người cùng cùng phường xã rồi cứ nó lạc nhạt nhạt mà loạn nó cứ chúng ta xa nhau từ từ cùng một tỉnh một miền từ một đất chung một đất nước chung một khu vực không? chung một châu lục rồi chung một bán cầu rồi cuối cùng là chung một hành tinh và cứ như vậy cái điểm đồng và cái cộng nghiệp của mình mà nó hễ có điểm đồng có điểm tương đồng về khuynh hướng tâm lý về à, cái à, à, vốn liếng thiện ác không thì khuynh hướng tâm lý và vốn liếng thiện ác cái điểm tương đồng của mình càng nhiều thì mình sẽ sống chung nhau trong một cái gia đình một huyện xã quận phường ấp khóm một đất nước một tỉnh một miền một khu vực một châu lục một bán cầu một hành tinh và cứ như vậy cho nên nó mới dẫn đến chuyện là một ngàn cái cái cái cái cái cái, cái, cái vũ trụ nó vô một cái tiểu thiên mà, mà nhiều ngàn cái tiểu thiên nó vô một cái trung thiên nhiều ngàn cái trung thiên nó vô một cái đại thiên à, mà mười ngàn cái đại thiên như vậy là cái địa bàn hoạt pháp của một đức phật trên hành gia nha ừ. thì cái cái cái cái cái cái, cái, làm cái quần thể vũ trụ đó là do chính chúng ta chính những cái cái, cái giây phút buồn vui thiện ác của chúng ta đã cùng nhau làm nên cái gọi lệ thống chính mình chứ không ai hết chính mình chính mình ừ. bước ra đường mà thấy rác tùm lum ở đâu nó ra là có cái thằng tèo thằng tí nào đó không xin lỗi nó thiếu giáo dục nó thiếu cái nền tảng tâm thức nền tảng văn hóa nền tảng giáo dục nó không được đào tạo nó không được dạy cho nên nó coi cái gì xa rác ra gì hết nó nghĩ là một cái tờ giấy không ra gì hết mà cứ bị tưởng tượng trên một cái sao lộ một ngày như vậy có khoảng hàng ngàn người mà mỗi người đều cho rằng một tờ giấy mỗi cùi bắp không quan trọng thì cứ nhiều lần cái không quan trọng đó, một ngày nó có tới mấy ngàn cái cùi bắp mấy ngàn cái chai nhựa mấy ngàn bịch ni lông mà nó liền trên đường một ngày nó mấy ngàn cả như vậy thì cái con gì là con đường nữa nha mà khi một xã hội có quá nhiều người xả rác như vậy thì mình phải hiểu ngầm hai chuyện thứ nhất là cái ý thức vệ sinh của mỗi cá nhân nó thấp mà đồng thời cái tổ chức vệ sinh tổ chức y tế của đất nước đó nó cũng có vấn đề bởi vì nó là một tất cả nó đi theo một cái hệ thống duyên khởi quý vị cái này nó được tác động bởi cái kia và yeah. khi mà giáo dục học đường giáo dục xã hội giáo dục gia đình nó nó có điểm tương đồng với nhau thì nó mới tạo ra một cái đường xá phố phường xã hội đất nước rác không mà ở đâu nó ra là nó từng là đơn vị cá thể yeah, à, làm nên nó cộng hưởng những đơn vị cá thể ấy lại nó mới làm nên một xã hội rác không mà chưa hết đâu quý vị rác bên ngoài nó phản, phản ánh cái rác trong tâm hồn anh ích kỷ quá anh biến lười quá anh vô trách nhiệm quá anh mới xả rác biến lười nè thay vì anh chịu khó anh cầm anh kiếm chỗ chỗ và để rác anh để này không anh luyện đạo cho nó rảnh trở lại nha biến lười nè. rồi thiếu tự trọng không bàn người ta nghĩ gì mình biến lười tự trọng và cái nữa là anh vô trách nhiệm anh không có mang cái diện xã hội này con đường này khu phố này sẽ ra sao thích thì quan tiện thì quăng lười thì quăng đấy những cái lúc chúc đó nhiều có lúc chúc nhiều cái đơn vị cá thể ấy nó làm nên một cái xã hội dơ về hình thức mà bẩn về nội dung tại sao vì muốn dơ được hình thức là phải phải bẩn trong đây trước trong đây nó phải là gì nó phải là vô trách nhiệm là biến lười phải vô trách nhiệm là biến lười trong đây trước nó mới dẫn đến đống rác ra bên ngoài nó dẫn đến đống rác bên ngoài nha cho nên nhắc lại đời sống nó là một dòng chảy và từng phút thì ác buồn vui của chúng ta nói là những chuẩn bị quý vị là những chuẩn bị và nãy tôi nói đến cái chuyện cá nhân rồi tôi nói đến chuyện thế giới bây giờ tôi đang nói chuyện khác từng cảnh giới từng cảnh giới trong kinh nói mình không có thiên nhãn không có thiên nhĩ không có người phàm mình nè à. cho nên mình không biết những gì đó đang xảy ra xung quanh mình trong kinh nó mỗi lần mà ở cái cõi người mình mà có cái số người mà bố thí trì giới thiền định mà nhiều chị thiên họ vui lắm hoang lạc âu ca vì họ biết rằng rồi đây dân số được có trời sẽ tăng vui lắm ở trên có trời cái xứ hội xứ sướng xứ giàu mà trên đó trên có trời thì không có cái vụ mà gọi là nhân mãn người đông đất chặt không có bởi vì chư thiên họ sắc té cho nên nó cũng cái vùng đất đó bây giờ có thêm một tỷ người vô thì vùng đất nó không có bị vậy mà nó chặt bởi vì họ là khối xương mà họ là khối xương họ khối xương ờ, mà, mà cũng cái diện tích đó mà bây giờ một tỷ người thêm một tỷ người cũng không bị vậy mà chặt mà giảm được một tỷ cũng không bị vậy mà nó rộng à, cho nên chư thiên họ thấy mà có, có nhiều người tu hành họ vui lắm họ biết rằng sau này sẽ có thời gian ngắn sắp tới đây nói theo thời gian trên đó, đó là vài phút nữa vài giờ đồng hồ nữa là sẽ đến đây sẽ có thêm người họ vui à. và khi nào họ thấy dưới đây mà coi như con nhân nhân gian mà ác ôn giả man mà thiếu đạo đức không thì họ buồn lắm họ nói là như vậy thì cái cái thế giới xã hội sẽ đông mà thế giới chư thiên không có thêm người ừ. đọc cái đó mới thấy khiếp trong kinh mô tả đó trong tăng chi bộ kinh Đức Phật ngày dạy trong tăng chi pháp phần một chi ngài dạy rằng á trong một cái đất nước cái chỗ đẹp ấy, nó ít hơn là chỗ xấu cái chỗ giàu á nó ít hơn chỗ nghèo người giàu ít hơn người nghèo người đẹp ấy, ít hơn người xấu người sướng ấy, ít hơn người khổ ngài nói đó là trong cõi nhân gian và bắt đầu ngài mới nói tiếp cái người mà mà cái chúng sanh mà ở trong các bốn loại xứ đó, thì nhiều nhất là cái loài bàn sinh vì bản sinh nó gồm nhiều loại lắm thú trên bờ thú dưới nước thú ăn chay thú ăn mặn không? rồi thú lớn thú bé có những thú mà mình nhìn thấy được sờ chạm được có những con mình không lấy mắt thường mình nhìn được cho nên là bản sinh là đậm nhất rồi, rồi tiếp theo đó nó là là, là là là địa ngục rồi ngạ quỷ không và những loại đó nó đông nhưng loại rất là ít so với các loại xa đoạn và các cõi trên cao từ từ thì các cõi trên cao nhưng các cõi chữ thiên họ dân họ đông là vì sao là vì họ sống lâu chứ còn cái số người mà sinh về trời nó ít lắm nhưng mà vì trên đó trên đó nó đông đó, là vì nó sống sống lâu rồi càng về cái số người mà đắc phạm thiên là ít dần thậm chí trong kinh nói cái cõi ngũ tịnh cư á, có lúc nó không có tồn tại nó không có tồn tại trong cái bản đồ vũ trụ của ngũ tịnh cư bởi vì uh, chư Phật cái thì uh, không phải lúc nào cũng ra đời điều điều điều điều có lúc một thời gian rất là dài rất là lâu không có Phật ra đời có nhiều kinh có nhiều lúc một A tăng kỳ tức là 10 lũy thừa 140 đại kiếp không có Phật ra đời mà trong khi đó cứ mỗi một vị Phật ra đời như vậy đó thì 31.000 đại kiếp sau đó chắc chắn chắc chắn thế giới không có vắng bóng thánh nhân nhưng mà trong trường hợp quá lâu mà không có chư Phật ra đời thì những cái những cái cõi tịnh cư mà dành riêng cho các vị anh hàm các vị thánh đó, đó chỉ có niết bàn đi mất chứ không có dân số không có tăng bởi vì không có những người mới mới mới đắc đạo đó. không có vì những người đó phải có chi phật ra đời mới có Và rồi cho nên đó là, là là là khi một thời gian quá lâu không có chữ phật ra đời đó, thì cái dân số trên năm cổ cõi tịnh cư đó, nó giảm dần rồi cuối cùng nó mất khi không có người ở thì năm cõi này không có tiếp tục tồn tại nó không phải là nó không còn là cái kiểu mà, mà vườn không nhà trống nữa không có trên cõi trời không có tình trạng mà vườn không nhà trống tiêu thổ gắn chí không có nhớ nha ở trên cõi trời khi không có người thì cái không gian nó không tồn tại nữa lâu đài nó biến mất hoa viên nó biến mất cõi cõi người mình khác cõi người mình thí dụ như là ngôi nhà nó đã cắt rồi khu vườn nó đã có sẵn rồi chủ nhà có lăn ra chết ba đời thì khu vườn nó vẫn còn đó những đất nó vẫn còn đó trên cõi trời hiện tượng này rất hiếm hiếm vô cùng nó có trường hợp là vị trời họ, họ đã mất nhưng mà cái lâu đài nó vẫn còn là trường hợp này rất hiếm một là cái người gì đó họ có một cái lời nguyện họ sẽ quay trở lại nó họ xài thứ hai là cái người nó đủ phước để mà sau khi trải qua cái cái cái, cái tuổi thọ của nhân gian nhân gian mình sống thí dụ như 100 tuổi đi thì nó chỉ là một ngày đêm thôi thì nếu người đó cái phước họ còn thì họ sẽ quay trở lại để họ hưởng thì trường hợp này rất hiếm hiếm lắm đa phần 99,9% là một cái vị trời khi họ mất thì tất cả những cái gì thuộc sở hữu họ nó cũng tan theo khói và nếu các vị học Atida các vị có thấy khiếp một chuyện tất cả những cái gì nhan sắc vòng vàng tiền bạc châu báu cổ vật mà mình thờ lại một đời đó nó chỉ là khói không chấm lì hết nó chỉ là xương khói thôi nó chỉ là xương khói nó, nó ngậm ngùi lắm quý vị nó bẻ bàn nó bỉa mai nhiều lần tôi nói mình phải nhìn là chi của mình nói cái nhà đó là của ông, ông A bà B nhưng mà chỉ, chỉ cần mà họ bị heart attack hay là bị stroke hay bị trụy tim hay là bị nhồi ờ, máu, bị gì đó bị đứt gần máu họ chết tất tất cả mấy cái đó quý biết nó nhanh lắm gần đứt gần máu hoặc là bị ờ, trụy tim nó mấy nó tất tất cả à, xong thì cái cái chữ cổ đó lúc bây giờ nó còn nghĩa lý hết đó. mà cái này mới đau nè mình không chết mà mình nằm trên thiết miệng méo sạm miếng miếng chải mặt lờ đờ nói được thì lúc đó trên mặt giấy tờ trên mặt pháp luật pháp lý thì đúng cái nhà là nhà của mình nhưng mà cái cái cái của lúc giờ nó mỉa mai bây giờ mình không có tự đi được không có tự ký tên được không có tự mà làm vệ sinh được lúc đó mình còn tệ hơn là một nếu mà nói về cái khả năng mà mà, mà sinh hoạt mình còn tệ hơn một đứa bé mà tệ lắm đứa bé nó còn biết nó đi xong nó, nó không biết làm sạch nó ra nó còn biết chạy ra kiểu má mát không má má má, má rửa giùm con ba ba rửa giùm con còn đằng này là mình khỏi luôn mình không biết tự chạy đi kiếm người để nhờ nó, là nó cứ nằm trên tiết rồi thì lúc giờ cái chữ của là mỉa mai là mà trên cõi trời cũng vậy trong kinh nó có những người phước nhiều lâu đài họ nó cao về vợ vậy đó nhưng mà khi cái một ngày đó họ thấy cái hào quang của nó mờ họ có cảm giác là mồ hôi của họ nó đang đổ ra chữ thiên là những mồ hôi nhưng mà lúc đó họ họ họ feel như vậy và cảm giác như vậy cảm giác như mình đang bị rít bị rít bị ngứa bị nực rồi cái hào quang cái hào quang mà mà cái hoa trên người họ nó héo và họ cảm thấy họ không có thoải mái thì lúc đó biết họ gần chết rồi thì những người mà họ có tu thì họ, họ yên tâm là mình sẽ đi về chỗ lành thậm chí họ có thể lựa chỗ họ để họ họ trở lại nữa nhưng những người không có tu lúc đó họ, họ kinh hoàng lắm thì họ biết rằng bao nhiêu năm qua họ chỉ chỉ có hưởng thụ thôi không có tu hành gì hết vì họ sợ lắm người biết mà lúc mình đã ok đó thì mình không có sợ trời đất gì hết nhưng mà lúc mà mà cận tử rồi bây giờ trong râm nè chứ không ai đâu trong râm nè bây giờ quý vị đang ngon lành quý vị ngon lành quý vị khỏe quý vị mới, mới, mới vô đây quý vị nghe đúng không nhưng mà chỉ cần giờ chỉ cần mà chỉ bị nghe nó đau nó lói nó đau lạ đó quý vị đi bác sĩ mình chỉ cần mà bác sĩ cầm cái kết quả xét nghiệm mà nhíu mà một chút cái giọng họ nó trùng một chút họ nói họ để họ giới thiệu mình qua bên ung bướu họ không có nói gì bệnh gì hết á không có nói họ chỉ nhíu mà chút xíu cắn cắn môi chút xíu rồi họ nhỏ nhẹ lễ phép thưa với mình rằng tôi sẽ giới thiệu ông bà qua bên ung bướu gọi là tôi thấy nó có cái lạ lạ để coi lại thì lúc bây giờ quý vị thấy bao nhiêu cái mộng ước bình sinh tan tầm hết mà tôi nhắc lại lần nữa là họ bác sĩ chưa có phát chưa có phát bệnh vậy bác sĩ chỉ gây nhíu mày cắn môi giọng nói thấp trùng cái tông nó hơi dán chút xíu bớt trưởng chỉ việc thôi này là quý vị đã thấy nó cày rồi này thì nói chi là chuyện thiên khi mà họ thấy cái dấu hiệu mà họ sắp chết kinh hoàng lắm ngay cái thở bình sinh không có những chuẩn bị cứ cắm đầu sống theo đuổi cái mình thích cái mình ghét sống cho đã cái cơn căm thù cho đã nư đã giận sống cho đã cái mình thích cái mình theo đuổi cái mình đam mê mình theo đuổi cái đó không màng đến một ngày mà khi bác sĩ phán rồi hoặc là đêm nằm mình nghe nó kỳ kỳ như mấy hôm nay cái mỗi lần tôi giảng tôi hay kể chuyện này kia bà con nói tôi than phải phải nói bà con rung mà chị nói chuyện có thiệt 10 ngày đó ra đây tôi chống mặt một cách rất là đặc biệt chống mặt rất là đặc biệt ừ. chống mặt lạ lắm hồi trước là mình mình ngồi chứ mình đứng lên trước mặt thì mình nghĩ là thuyết báo, còn bây giờ không bây giờ khi mình ngước lên nhìn nè như bây giờ là ngước lên cái trong, trong mặt như ngày hôm qua là tôi, tôi xích nữa là tôi té cầu thang này. mà người ngon lành ăn uống ăn ngủ rất bình thường cái giá đó mà nó bị như vậy đó nó 50 nó phải kiếm chuyện như quý vị nó phải kiếm chuyện bây giờ bắt đầu nó đòi nợ đó. bao nhiêu cái nợ nần đó giờ mình bạc bãi đó không mình thờ ơi nó là bây giờ nó nó, nó, nó tính sổ nó kết toán ờ, nó tính toán hết tính bây giờ chi thu đổ lời sao là vì nó đòi nó phải đòi nó là ai nó là cơ thể Đấy. mà nãy tôi nói rồi từng ngày trôi qua là chúng ta đang có những chuẩn bị về sinh học về tâm lý cho mình trong 5 năm nữa 10 năm nữa trong tuần tới tháng sau ai cho nên nhớ chính chúng ta là người đang từng phút xây dựng cái chỗ về của mình Đấy. chính chúng ta là người đang kiến tạo cái vũ trụ này bằng cái bàn tay ngó như là bé nhỏ nhưng thật ra nó không có những cái bé nhỏ này thì làm gì mà nó có vũ trụ hột cát nào cũng nói tôi bé nhỏ thì làm sẽ có sa mạc nhiều cát nó mới hùng hạp với nhau nó làm nên cái sa mạc Đức Dalai Lama nói câu rất là hay đừng nghĩ mình bé mọn đến mức không tác động được thế giới nếu nghĩ như vậy thì hãy chịu khó ngủ với, với con mũi trong mùng một đêm thì biết một con mũi thôi không ngày xà suất ngày xà sẽ mosquito một con ngày đó một con thôi ừ. chỉ khi ai đó thấy mình bé mọn không có làm được gì cho thế giới thì hãy ngủ với con mũi trong một đêm thì biết có nghĩa là nếu mình bé mọn đến mức mình không đóng góp được gì thì làm ơn đừng có làm phiền cái thế giới này đó cũng là một đóng góp các vị phải xăm cái câu này lên người phải xăm nha xăm phải xăm sâu xăm rõ xăm đậm có một đóng góp cho thế giới này thì không có gì để nói rồi còn đằng này nếu mà mình không có đóng góp mà mình không có phá hoại đó cũng là một đóng góp không phá hoại đó không có góp phần phá hoại đó, là đóng góp còn nếu mà mình có một cái cái đóng góp cụ thể điển hình là quá tuyệt vời còn đằng này nếu mà anh không có làm cái gì mà để hại người đó không có làm gì để phá hoại đó thì đã là mất gốc Đấy. thì chính những gì chúng ta làm nó là những đóng góp hay là phá hoại và những cái đó đâu nó ra đâu đây nó ra cho nên lão tử nói đừng coi thường những cái suy nghĩ thoáng qua trong đầu và những suy nghĩ đó nó được lặp đi lặp lại nhiều lần nó sẽ thành hành động mà hành động nhiều lần nó thành thói quen mà thói quen chính là nhân cách mà nhân cách chính là số phận mà số phận chính là cuộc đời của chúng ta Đấy. tôi mệt lắm rồi tôi phải ngưng ở đây đừng ham nghe nhiều nha chút vậy thôi tôi mệt chúc bà con một ngày vui các bà con bên ờ, úc có cái nhà ý muốn mình có một cái buổi pháp đàm buổi trà đàm có nghĩa là dưỡng trà mà vừa nói chuyện chắc chắn là nói chuyện cái từ đó là ờ, mượn ở đâu đó à, thì đây mình không có trà À, thì mình hiểu ngầm đó là một buổi vấn đáp thì bà con cứ có những câu hỏi đấy, những câu hỏi thì gom lại rồi sẽ có một ngày cái một cái ngày chủ nhật ngày thứ hai nào đó thứ hai không thứ hai dạ. chúng ta sẽ dành hẳn một uh, dành hẳn một uh, một uh, một uh, một một một buổi không không có giảng gì hết mà chỉ để trả lời các câu hỏi cho bà con trả lời tại chỗ dạ, chứ đừng hiểu lầm là chắc là ông kêu gửi cho ông để ông, ông ông chuẩn bị tôi tôi không giỏi nhưng mà tôi nghĩ trường hợp của tôi mà chuẩn bị chỉ có hư bột hư đường thôi à, bởi vì nó phân tâm dữ lắm à, ờ, làm kiểu mà xấu ờ, giải ăn liền thì tốt hơn như ngay cái bài giảng chiều nay bắt đầu phần giới thiệu bà con tưởng là tôi có cái chuẩn bị sẵn không tôi chỉ nghĩ đến đề tài này trong lúc tôi ở trong nhà tắm 5 phút trước đó thôi triển 5 phút trước đó thôi tôi nghĩ trưa nay tôi giảng cái gì chỉ vậy thôi ừ thì nó nó tốt hơn là có những việc ok chúc bà con một ngày vui một đêm an lành nhiều nhiều uh, một đẹp dạ ừ. con cảm ơn ừ. sư okay. con chào sư dạ um, quý vị vừa mới nghe sư, à, sư cũng nói đó quý vị uh, là có thể là thứ hai tuần sau uh, quý vị có những câu hỏi gì về những cái uh, bài giảng trước của sư cũng giống như là những câu hỏi mà về cho cái sự thực tập của quý vị thì quý vị có thể um, hôm đó quý vị có thể trực tiếp hỏi với sư hoặc là quý vị ngại lên trên uh, zoom á thì quý vị có thể gửi về cho ban tổ chức uh, gửi cho nhân anh kiên uh, tina hay là steve uh, tina và tina thì ở melbourne uh, steve với nhân thì ở uh, brisbane còn anh kiên ở sydney à, quý vị à, có muốn bước thêm chi tiết gì thì quý vị cứ à, hỏi về ban tổ chức và à, bắt đầu ngày mai thì quý vị có những câu hỏi gì thì quý vị cứ gửi gửi vào à, trong cái website hay là cái email hay là số phone à, Viber à, của ban tổ chức ban tổ chức sẽ nhận những câu hỏi đó và gửi về cho sư thì có thể là thứ hai tuần sau mình ờ, có buổi ờ, ờ, hỏi đáp Phật pháp với sư các quý vị à, dạ nhân cũng cảm ơn quý vị và quý vị cũng thấy là um, sức khỏe của sư cũng không có gọi là khỏe hẳn khỏe lắm à, cho nên mình cứ tranh thủ mà học hỏi với sư à, và sư cũng nói là à, sư bây giờ sư cũng lười giảng lắm rồi thì thôi mình cứ cố gắng mà tranh thủ mà hỏi và học với sư nha quý vị à, anh anh Kiên ơi um, kỳ sau anh có thể cho quý vị coi dài hình ảnh của Kalama anh ha thì okay. Ờ, nhân, sẽ hỏi sư và mình sẽ gửi lên cho quý vị coi ừ. những hình ảnh của Kalama à, rồi à, nhân à, xin cảm ơn quý vị và kính chúc quý dạ vâng. vị à, một à, buổi tối thật an lành và được nhiều um, lợi lạc trong pháp bảo như là bài pháp thoại vừa rồi sư đã à, gửi đến với mình à, xin cảm ơn quý vị cảm ơn kiên à, cảm ơn mọi người xin chào mọi người